rất là đầy đủ rồi Mình sẽ điểm lại cho các bạn một chút cái kết quả sổ số, số truyền thống của tổng một túi ngày hôm nay Ngày 28 tháng 4 Và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai Ngày 29 tháng 4 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái à, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các, các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé đó à, một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi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 thì à, ngày hôm nay à, do ngày hôm qua ấy, thì mình không có lên làm video cho các bạn được nhưng mà mình cũng đã cố gắng để à, soi xét cầu kèo và gửi đến những cái con số kín cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay thì các thành viên ở nhóm tứ nương của mình cũng rất là ok khi mà đã ăn được ở ờ, lô 10 các bạn nhé đó đây thì à, ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn xong thổ vip là 0110 thì ngày hôm nay 10 nó cũng đã nổ rồi nha các bạn nhé 10 nó đã nổ rồi thì cũng đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ rất là an toàn và các bạn thì cũng đang lên để này ờ, à, cảm ơn mình rất là nhiều bởi vì mình cũng đã dẫn dắt là các bạn về bờ khá là an toàn thì ờ, các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là đang bị xa bò thế các bạn có thể liên hệ ngay với Zalo của mình nhé 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 và đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình ngoài cái số Zalo này khác thì đều là tất cả đều là lừa đảo các bạn hãy để ý giúp mình nhé đấy và các bạn để ý là mình chỉ dùng một số Zalo là 0963236194 hiện tại thì đang có rất là nhiều kênh họ đang làm giả mạo cái kênh thập tứ nương và để tránh mà cái tình trạng trạng mà để bị lừa đảo thì các bạn hãy đăng ký kênh này giúp mình với ạ lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đăng ký kênh nhá để khi mà mình lên video thì nó sẽ báo luôn thì các bạn sẽ xem được luôn cái kênh của mình mà không phải vào kênh khác và sẽ nhằm nhằm cái tối đa nhất là để các bạn xem phải kênh giả nhá đó à, còn bây giờ thì à, mình sẽ đi vào cái công việc chính đó là soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn ở trên video ngày mai ngày 29 tháng 4 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 0 dần đấy rút gọn ngày mai sẽ có 11 131 151 171 191 091 00 030 050 070 090 đọc chủ đề nào 0110 này và bạch vip là 1991 đó các bạn mà thích những con số này thì các bạn chơi nhé còn nếu không các bạn có thể xem để tham khảo và các bạn mà